phải tật nè các bạn đó nè coi cái khoang nè đó là có cái lặn đen ngay chỗ ờ, cái khẩu này. nhảy các bạn nè à, anh ấy nè đó đa dạng chào cả nhà đã quay trở lại với kênh lúa miền Tây thì hiện tại mình đang có mặt tại nhà của cầu Nam Vui một hộ nuôi ếch ở miền Tây của mình nha thì à, video hôm nay mình sẽ chia sẻ đến à, cả nhà cái à, cách để mà mình phân biệt được cái loại ếch đực và ếch nái để mình chọn giống cho sinh sản như cả nhà đó thì đây là một con ếch đực nó đang kêu nè đó và mình chia sẻ luôn cái tiếng kêu của con ếch như thế nào rồi mời mọi người cùng theo dõi video mình nha thì à, đây là cái mùng à, ếch nái của cô năm cậu năm à, chưa một mùng này à, để mà ương ếch à, sinh sản để trứng và ếch con nha các bạn thì cái mùng này khoảng hơn 4 tháng các bạn thì à, cậu năm chuẩn bị đưa lên mùng bạc để mà mình ủ lấy trứng cho lấy ếch con đó đây cậu năm mới vừa cho ăn xong nó kêu rất nhiều các bạn rồi thì bây giờ mình sẽ à, xuống xuồng để à, coi con năm à, bắt ếch lên và phân biệt con nào là ếch nái con nào ếch đực cho các bạn xem nha nè, nào dâu nè coi cho các bạn hang thì mình bây giờ mình sẽ phân biệt đây là như thế nào là con ếch nái bây giờ con ếch đực các bạn thì con năm đang bắt một con ếch nái nè đó để cái cổ nó trắng tươi ha và cái ếch nái thì nó rất to đó con làm sẽ thả xuống nè giờ con làm bắt kiếm một con ếch đực cho bạn xem nha đó. đây là cái lứa ờ, ếch này này này một con ếch đực nè đó bạn thấy để cái cổ nó nha à, cái lằn cổ nè ếch đực thì mình sẽ phân biệt được cái chỗ lằn cái cổ nó có dần đen đây nè hai bên ha đó. đây là cái lứa ếch chuẩn bị ờ, lên mùng như bạn đấy nhưng mà làm ếch uh, ờ, phương ếch trẻ chuẩn bị cho cái lứa ếch mới của con Năm ha đó một em ếch nái nè đã chưa ếch này giờ mấy trăm gram à ếch nái rồi kiếm ếch được á con này ếch đực không đực luôn ừ. đực nè sao ừ. đó cái lằn đen đó sao ừ, đó ừ nó hốt vô lằn đen đó nè ha mới bắt được rồi tôi từ từ nó giờ mình sẽ quay cận cảnh cái mùng ếch này lúa này lúa này nhiêu ngày rồi con năm mùng tám ngày này ở thường tháng vô không à hai tháng mấy ngày ừ, cái lúa ếch này là khoảng hai tháng nha các bạn rất là đều luôn á nha này nó rất là dạng nè nè ăn mình dễ vú nè nó dạng <laughs> dễ bắt lắm á đây đây là một con ờ, chắc con ếch ếch này chắc ếch cái cái ếch cái còn một ừ. cái nữa ừ này nè lứa này hai tháng nha còn lứa nãy mình quay là lứa nó cũng bốn tháng hay còn đâu con năm ừ lứa đó bốn tháng này à, thức ăn dư nè cái này có nuôi kết hợp với cá rô nha bạn để à, ăn à, xuống cá rô ăn luôn đó, rồi anh nằm nè anh nằm đá không đây mình sẽ à, bắt một con toàn ếch con này đực đực Đấy. con này mới ép cá nè làm đã chưa Ồ, con nó dạng ghê luôn mọi ờ. bò beo đực này các bạn đó nè coi cái khoang nè nó có cái lặn đen ngay chỗ ức ờ, hậu nè lặn đen này hai bên nha con này nhìn vô là biết ếch đực liền á cái ai nuôi ếch mà ếch trẻ là nhìn sẽ biết nha đó là chỉ các bạn để các bạn không biết thế nào là ếch đực rồi ếch nào ếch cái đây mình sẽ bắt một đi một con lên này nè em này mới là ếch cái nè đó. trắng nó không có khoang Ê, ê, ê, ê. Đây, anh nãy nha Là ở ớt mà đẹp Nè, tái nè đó, con này bắt là ngay chóc hết nái luôn đó. là Ừ, nái trắng tươi à đó, đó à. đó. Thấy chưa à, con này là con ếch nái chắc lứa hai tháng hai tháng mà nó phát triển rất là ngon luôn á dạ, được. Ừ, con này cũng được ừ, cái hoàn cổ quá trời luôn à bắt cái thử ngay một lần đó đó một em lực nè con này mới nè dạ, dạ. con này mấy cái nè <laughs> dạ, ồ nhảy không mày nè anh ấy nè đó uhm. đằng kia có con ếch khổng lồ <laughs> nguyên giữa đám à, đám ếch dạng <laughs> như nó à, ếch bự nhất con đám nó có những con nó chổi trước đó. mà ảnh nằm chơi dơi nè đó, nó bự nhất luôn trong đám đó rất là dạng con này nó <laughs> nó đẹp nè con này là ít đực con này ít đực các bạn đực lô lô lọt vô cái đực lô lô vô cái là gặp con đực liền <laughs> đó con đó mấy nay đó bự đó à, kiểu này giờ thử lại đó rồi chuối luôn rồi dạ, em kiếm ngay à, một con ếch lái cho rồi nè con này dám ếch lái nè đúng rồi ừ, ếch lái nha ừ, rất thời gian rồi thì chắc mình cũng à, xin phép dừng video đến đây ha thì ờ, ờ, hẹn gặp ờ, lại à, quý vị và các bạn ở video tiếp theo bye bye các bạn nha